anh về thăm lại làng quê thăm ngôi trường cũ ghé thăm úc đèo lâu rồi anh đã tha phương giờ về không biết úc còn đây không hay là úc đã theo chồng bó con đò nhỏ bồng bềnh trên sông ơ này anh tiếng ngày xưa sao anh đi miết bỏ quê bỏ làng giờ về trong rất bảnh bao xe hơi đồ đẹp chắc giàu lắm nghe chớ đâu nhớ quê mùa bà ba nón lá thay chân chính phèn Úc đèo ơi thành phố xa qua đèn vàng xanh đỏ nhưng anh không quên sớm nhỏ quê mình có người con gái đưa đò xinh xinh tóc dài buông xó vai mềm miền cười chum chím thật là có duyên cớ khi mà anh dành cho út mấy lời khen nghe mát cả tai này anh đừng khen em lắm anh ơi con gái quê mùa nắng mưa sớm tôi dám đâu đều bồng anh thương út rồi anh thương út rồi ai bằng ai bằng út đèo của anh sắm cao trầu thưa cùng ba má môi rồi mai xin cưới em luôn đừng chê đừng chê anh nhé út ơi thương em thật lòng cưới xong là ta có có con mà ấm bồng à, cái anh này ai thèm anh chứ biết người ta có chịu anh không mà đòi cưới với sinh Vậy chứ lúc tiễn anh lên Sài Thành Ai hứa sẽ mãi đợi, mãi chờ anh vậy ta Mấy năm rồi em chờ anh biết Biết người ta cũng mến cũng thương Vì em, vì em đã trót yêu anh Em sẽ không màng dấu cho xa cách vẫn không nhạt nhòa năm này chắc là vui lắm Họ nhà trai đi rước cô dâu Cùng vui, cùng vui đám cưới đôi ta Trai gái hai họ xóm trên xóm dưới Ôi thôi rộn ràng Mâm cao cô đầy, mâm cao cô đầy Xâm dày, xâm dày rượu hồng tân hôn con ở Sài Gòn Chắc cũng có cô này cô kia rồi Về đây thấy Út Hiền Mày đặt chồng ghẹo Út chứ gì Con gái Sài Thành không có hợp gu anh đâu Với lại trong tim anh khắc ghi hình bóng Một người rồi Em không tin Tin đi mà úc đèo ơi thành phố xa qua đèn vàng xanh đỏ nhưng anh không quên sớm nhỏ quê mình có người con gái đưa đò xinh xinh tóc dài buông xó vai mềm miền cười chum chiếm thật là có duyên cớ chi mà anh dành cho quê mùa nắng mưa sớm con dám đâu đều bồng anh thương úc rồi anh thương úc rồi ai bằng ai bằng úc đèo của anh sắm cao đầu thưa cùng ba má mỗi rồi mai xin cưới em luôn đừng chê đừng chê anh nhé ơi thương em thật lòng Cưới xong là ta có có con mà ấm bồng À cái anh này ai thèm anh chứ Biết người ta có chịu anh không mà đòi cưới với sinh Vậy chứ lúc tiễn anh lên Sài Thành Ai hứa sẽ mãi đợi mãi chờ anh vậy ta Mấy năm rồi em chờ anh biết Biết người ta cũng sẽ không màng giống cho xa cách vẫn không nhạt nhòa thôi anh hãy về thôi anh hãy về thưa cùng thưa cùng mẹ với cha tết năm này chắc là vui lắm họ nhà trai đi rước cô dâu cùng vui cùng vui đám cưới đôi ta trai gái hai họ sớm trên sớm dưới ôi thôi rộn ràng mâm cao cố đầy mâm cao cố đầy sâm đầy sâm đầy rượu hồng tân hôn mâm cao cố đầy mâm cao cố đầy sâm đầy sâm đầy rượu hồng tân Út đồng ý nha Út biết không Mẹ anh nói với anh là Mẹ anh nói thì sao Mẹ anh nói là Mẹ rất thương em Thương vì nết na tâm tình nhu mì Xí Định mượn lời bà hát Muốn nên út với em chứ gì Vậy ý em sao Ý em là Ý em sao nó lẹ lên đi Là Là sao Là em nói lẹ đi mà Em đồng ý Trời ơi <laughs> Làm anh hết hồn mà